Ok, hello anh em Chào mừng anh em đến với Game Today Ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của anh em Trần Quang Minh Anh em Trần Quang Minh là một fan lớn tuổi Là một fan rất cứng ở trên kênh Game Today Đã gắn bó với kênh Tôi nghĩ là cũng khá lâu rồi Và đăng ký hội viên thì cũng gần một năm Và tôi phải nói thật là anh em Trần Quang Minh Anh em rất yêu quý tôi Rất thích xem những cái clip của tôi Và tôi biết được cái điều đấy qua cái phần mềm đánh giá ở trên Youtube một cái phần mềm mà nó cho tôi biết ai là cái người xem tôi cái người mà dành nhiều thời gian để xem video của tôi nhiều nhất thì anh em Trần Quang Minh luôn đứng ở trong top những cái người xem video của tôi nhiều nhất gần như là video nào của tôi cũng xem Đấy, anh em cũng xem hết video nào của tôi ra là anh em xem và anh em gần như là anh em không tua đấy tôi phải nói là tôi rất là cảm kích trước những cái tình cảm của anh em Trần Quang Minh dành cho tôi Chính vì thế trong cái clip này Điều thứ nhất tôi xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến anh em Trần Quang Minh Nhân cái ngày sinh nhật của anh em Còn điều thứ hai Cái điều thứ hai này thì không phải lúc nào cũng có thể nói được ở trên kênh Nhân ngày hôm nay một cái đặc biệt thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Trần Quang Minh rất là cảm ơn anh em đã theo dõi, ủng hộ, ủng hộ tôi cả về mặt tinh thần lẫn mặt vật chất giúp tôi có những cái động lực để làm tiếp gắn bó với cả cái bộ môn này lâu dài. Tôi phải nói thật với anh em là nhiều những cái động lực đấy. Nhiều những cái người như anh em Trần Quang Minh khiến cho tôi gắn bó với cái bộ môn này nó lâu hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn anh em Trần Quang Minh rất nhiều. Đấy và hôm nay là sinh nhật của anh em Trần Quang Minh Thì anh em Trần Quang Minh cũng có cái nguyện vọng Là sẽ được tôi làm một cái live up như một cái món quà gửi tặng đến anh em Trần Quang Minh như ngày sinh nhật Thì hôm nay anh em Trần Quang Minh có mong muốn là tôi sẽ dồn đồ cho con Death Prophet anh em nhé Chính vì thế ở trong trận đấu này tôi sẽ dồn toàn bộ đồ cho Death Prophet Và nó sẽ là một cái con co chính ở trong cái trò chơi Đấy nhân vật chính ở trong trận đấu này nó sẽ là Death Prophet ok rồi và tất nhiên anh em cũng biết rồi mỗi lần mà cái con nào đấy nó làm nhân vật chính thì tôi thường là tôi sẽ chơi ở cái bộ cốt đỏ <laughs> con đó nó cũng sẽ là một cái con mà đáng để thử trong cái bộ cốt đỏ liệu rằng là cái trưởng của nó liệu còn có bá như ngày trước không đấy clip này à, ngoài cái việc là clip là chào mừng chúc mừng ngày sinh nhật của anh em Trần Quang Minh thì nó cũng là cái cái cái clip chào mừng cái sự trở lại đấy của con Death Prophet. Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ thử lại cái sức mạnh nó anh em nhé. Đó. Hay quá, được. Rao Rao đầu tiên gặp thằng Eco à? Hay đấy. Rồi, hai con thị vệ đánh được, yên tâm. Hai thị vệ khỏe lắm. Đầu game hai con này là hai cái con mà tương đối khỏe dọn đầu game một phát húc là mất 150 máu rồi vào vào vào vào đầu game là húc luôn u được đấy được đấy được đấy được đấy anh em ơi từ từ đã ba assassin đã ba assassin đã nhờ ba assassin ngon hơn chứ đấy nhưng mà chưa áp được cấp từ từ đã đồ này có lấy được cái gì không không cái này thì cứ uh, bình tĩnh lấy cái chén thánh đầu game là được rồi anh em ạ không ham tí nữa phải ghép được ít nhất là một cái huyết trượng một cái huyết trượng và một cái giáp xoay những cái món đồ trâu chó hồi máu để cho Death Prophet nó có thể gia tăng khả năng hồi máu cái con này thì skill của nó thì cũng dễ hiểu thôi đấy là nó tung ra những cái quả cầu giúp nó gây đam là đam vật lý sát thương vật lý và nó có khả năng hồi máu khi mà cái um, cái, cái cái cái thời gian tung skill kết thúc đấy thì nó sẽ uh, hồi máu ngược trở lại cho cái con tướng và cái đam cái lượng đam nó gây ra nó sẽ quay trở lại cái người của cái con uh, Death Prophet và hồi máu cho nó luôn ở đây chúng ta có 3 mech 3 mech vào không 3 mech up lên level 5 3 mic vào ba mất thì, thì thì thì bỏ gấu à không từ từ đã anh em ạ tôi tôi tôi tôi không ưu tiên cái việc là lấy công nghệ mà tôi ưu tiên là đánh chuỗi thắng nên là tôi sẽ tạm thời chưa cho cái bọn chưa cho cái bọn mech vào vội bây giờ bỏ mech ra ấy là sẽ mất bộ assassin đấy mà bộ assassin bây giờ nó đang có cái con ở trong bộ assassin hai sao đấy ở trong cái bộ assassin nó có cái con tướng lên hai sao nên là tôi rất ít khi là tôi bỏ Trừ khi là chúng ta có những cái con tướng mech lên hai sao thôi thì, thì, thì tôi mới cho vào đó Ok Ui rồi ôi anh em ơi <laughs> Thế này thì, thì lại ngon quá nhở Được đấy Sao nào ba mech rồi này Có cả mèo nữa nhá Hay quá nhở Được đấy ba goblin ba mech ba goblin ba mech hai con hai đô à hai con là hai sao hai con hai sao nhưng mà một đô về sức mạnh thì ở cái thời điểm này thì như thế này nó là ok chưa cần phải kẹp assassin vào ừ. ok đấy để cái đội hình này là rất ok kiếm cái công nghệ đã anh em tầm này là, là được quyền kiếm công nghệ rồi ui rồi cặp cái thằng th th thằng eco nhưng mà thằng này tên quen lắm nhá thằng thằng mà có chữ warrior sin này là là là là là, là có vẻ là phải cẩn thận này cẩn thận với những cái thằng mà có chữ warrior ở đầu <laughs> những cái thằng có chữ warrior ở đầu đánh hay đấy anh em ạ là những cái thằng mà cái cái, cái cái clan warrior này là ngày trước là cũng là clan tuyển đấy phải hết sức cẩn thận tất cả những cái ông mà có chữ warrior hay là những cái ông mà đánh rất lâu ở đấy nhá bởi vì warrior bây giờ tan rã rồi nhưng mà vẫn có những cái thành viên đấy vẫn còn đang chơi thì những cái thành viên ở trong cái ờ, cái cái bang hội này này <laughs> là những cái thành viên mà chơi là rất lâu và rất có kinh nghiệm rất hay nên là phải hết sức cẩn thận với cái ông warrior sin mà warrior sin này là là, là, là checo à checo thì thực ra thì cũng cũng được mà xem có ai phá không nếu mà có người phá thì cũng cũng cũng không sao còn nếu mà không phá mà để cho cái cái người mà biết chơi mà người ta được eco thì cũng nguy hiểm đấy nhá tôi bây giờ tôi muốn mua con gót ở vua quá anh em ạ chắc là tôi sẽ bán nó rồng mập đi chúng ta cũng không chơi gót rồng mập bây giờ mà ờ, có cái con uh, heaven bomber lên hai sao thì cũng được cũng chơi được bởi vì thực ra bây giờ tôi cũng không có đồ ma lăng ấy anh em nên là bây giờ chơi cứ trâu mà chơi thôi Trâu chó mà chơi thôi Những cái con mà xài ma lăng như là Heaven Bomber này Hay là những cái con như rồng mập ấy Thì thực ra Làm co không uy tín lắm đâu Đấy Tôi phải khẳng định với anh em là như thế à, Bây giờ tạm thời cái giai đoạn đầu này chưa có đồ thì Tôi nghĩ là Cứ mất vào phang Rồi roll cái đã u uh, heo này Ok Còn một cái công nghệ mất này Bán con này đi mua con Grand Herat Còn một cái công nghệ mất đấy, Có roll cái round này không nhỉ Thôi Không roll nữa anh em ạ Từ từ Hết tiền rồi Bây giờ chả bán được con nào Mấy cái con này đều cần Ui to đấy này, To đấy Không không không không không không nó ba con hai sao nhưng mà tôi có đông hơn, tôi có 7 con. Tôi có 7 con anh em ạ. Tôi có 7 con. Thằng này to ấy nhá, rất may mắn. Rất may mắn là là là gặp thằng này sớm, gặp thằng này muộn. Đến ra 11 nó nó mà to hơn là có khi toang ấy. Rồi, tính xem là round sau gặp thằng nào. Ui. Hai con sao đi vô này. Sao đi vô này phải mua. Bây giờ kiểu không có ma lăng anh em là con này nó sẽ giúp tôi cải thiện được ma lăng này Rôn cái uh. Rôn cái nữa Thôi chết rồi, slot rồi Bán Heaven Bomber đi à Bán con gì nữa nhỉ Bán con này đi Về căn bản ấy là Heaven Bomber nhưng mà không có ma lăng thì cũng phế thôi anh em ạ Không được chưa có đồ đâu, chưa có đồ đâu. Bây giờ ra ma lăng thì cũng sẽ không không không thể có cái bờ được. Rất khó. Rất khó để có thể có bờ Mà cái cái bộ mà chơi con Death Prophet này tôi nghĩ là không không không nên là lấy cái bờ Đấy, cứ lấy full tăng thôi anh em ạ. Để tính xem round sau gặp thằng nào. Gặp thằng Trung Quốc. Trung Quốc nhiều chữ đang eco, đang chữ thua. Dí luôn lên 7 Đẩy cho nó đau Ờ Được không? <laughs> Được <clears throat> Dí luôn lên 7 anh em ạ Mấy cái tôi rất ghét những cái thằng eco Nên là tôi thường là những cái cái cái round mà gặp những cái thằng eco là tôi xả tiền rất gấp tôi Một là tôi xả tiền, hai là tôi up cấp Đẩy cho nó nhanh Kẹp thêm một con vào là mất thêm một máu rồi Nói đây nhiều anh em sẽ bảo là một máu là ăn thua gì Đấy là anh em nghĩ thế thôi Nhiều khi chỉ có một giọt thôi Mà nó cứu cả một con game đấy anh em Anh em xem kênh tôi đã có rất nhiều lần là tôi còn một máu và tôi lật kèo Đấy, rất căng thẳng Đấy và đừng có nói là một máu là ít Bởi vì là một máu ấy Nhưng mà hai lần một máu thì nó là hai máu Và 10 lần một máu ấy 10 lần thêm một máu thì đó là 10 máu rồi anh em đấy nên là tiết kiệm được máu nào thì hay máu đấy thôi chết rồi full cái hàng chờ rồi anh em ạ thôi chết mẹ bây giờ bán cái con gì đây con này Hỏng rồi, vẫn thiếu một slot Vậy là tôi sẽ phải bán thêm một con nữa Bán con gì đây? Bán con gì giờ? Scottman à? Swordman Ok Rồi Bỏ con nào ra đây Ui dối quá Như này à Không như này chứ Ui không kịp rồi À Ui mà cái thằng này nó mạnh thế bốn đỏ cơ à? bốn đỏ kẹp với cả full lần Ăn nổi không Thôi chết tôi rồi Khó rồi anh em ơi Khó rồi Khó rồi Khó rồi Thằng này to quá To quá anh em ạ Không được rồi, không được rồi Mất chuối ở round 12 mới đâu Mới qua được cái lượt đầu tiên Sai lầm quá Nhưng mà cũng chả biết làm nào Tại cái bài là Sida thôi anh em ạ Đấy, tôi bán được con Heaven Bomber là mới ra này Tôi mất chuối Cái lý do tôi mất chuối là Nó toàn cặp Ở đây anh em thấy là có 5 cặp có 5 cặp ở trên bàn cờ Và không có cặp nào lên được hai Đấy là cái lý do mất chuỗi đấy anh em Rất xia luôn Mà nó ôm nó nhiều chứ Ôm nó nhiều hàng chờ là một Thứ hai là ôm nó thọt tiền đấy anh em ạ Ôm nó bị thọt tiền đấy Ôm như này là rất thọt tiền luôn Vừa lấy mà có tiền thì tôi cũng roll mấy cái để tôi kiếm Nhưng mà đấy cái round vừa rồi là chỉ còn có 6 tiền thôi 6 tiền thì roll hai cái thì liệu cái bọn này nó có lên được không mà kể cả có roll được ý, thì cũng chỉ còn có hai tiền thì mua cái gì lại ra một cặp nữa này 6 cặp ạ à. vãi đái thật ui rồi ôi ra con này ạ à. tôi còn chưa tính hai con heaven bomber và hai con rồng mập tôi bán đi giai đầu game tổng là tôi có 8 cái cặp này rồi và chưa có cái cặp nào lên được hai sao anh em nhá cay thật à sorry anh em có Đó chính là con uh, Heaven Bomber đã ra rồi Nhưng mà tôi đã bán đi thì nó ra Đấy và biết đâu đấy cái con mà tôi bán đi nó quay trở lại <laughs> Chứ không phải là cái con thứ ba đâu anh em Cũng như con rồng mập ấy Thực ra là hai con tôi bán đi thì nó vừa mới quay trở lại ở cái đau vừa rồi đấy <laughs> Đấy còn tất nhiên là tôi là có nói sai một chút Đấy chính là con sao Divo Vâng nó đã lên được hai sao Nhưng mà tôi để ở ngoài Cay thật sự luôn Đâu có dùng được đâu anh em Sao đi vô thì phải lên 8 mới cho vào được <clears throat> Thật đấy và bây giờ có khả năng là lại thua tiếp này Thua không? Vớ vẫn thua tiếp á Này câu gấu anh em ạ Chắc là vẫn ăn được thôi Thằng này là nó, nó, nó bỏ giạt uh, vào với kẹp với cả ba con gấu để kích hoạt bốn gấu đây Ok Sợ thật đấy, bài sợ thật Tiếp tục mà không ra nữa thì là toang này Tôi gặp những cái thằng nào ở đây Kit bụng bự Warrior Sin <clears throat> Vậy là sẽ không có cơ hội là cắt được chuối của thằng bụng bự nữa Bụng bự rất to Chuối bây giờ rất to rồi Và cái thằng bụng bự hình như là cái thằng mà đã cắt chuối tôi vừa nãy Đúng không? bự cắt chuỗi Quá căng Cắt được chuỗi của tôi và có chuỗi luôn 44 tiền rồi Vẫn giữ ở level 6 Quá khỏe Nói chung là kẹp 4 đỏ và hai bit với cả uh, Fallen Witcher thì Giai đoạn đầu khỏe lắm anh em ạ Có 4 đỏ mà toàn hai sao thì làm sao mà đỡ Bộ đấy Kể cả không hai sao thì nó đã mạnh rồi ấy Kể cả là không hai sao ấy nhá Thì cái bộ bốn đỏ nó đã có cái lượng máu là 450 máu giai đoạn đầu game khỏe lắm Cộng máu giai đoạn đầu game là một trong những series khỏe nhất ở giai đoạn đầu game hai con mèo này Bởi vì cái lượng đam ở giai đoạn đầu game nó không nhiều Kèm với đấy là nó sẽ không có những cái uh, cái cái AoE, những cái đam AoE Chỉ toàn là những cái đam đơn mục tiêu và đánh tay thôi Nên là những cái cái con mà nó nhiều máu thì nó rất trâu Đánh mãi mới chết được một con mà đây nó kích hoạt bốn con. bốn con đỏ cộng thêm 450 máu không ít đâu anh em. Ở trên bàn cờ có 6 con. Mỗi con là cộng 450 máu mà ở đây nó toàn hai sao chứ. Lên hai sao là vừa đam to vừa máu nhiều đấy. Đam to máu nhiều skill cũng là đam to luôn. Chứ không chỉ có đam đánh tay đâu. Rất mạnh. Thôi thua rồi. Thằng này chơi bit. Hai Glacier 4 bit không đỡ được. Quá khó Quá khó rồi anh em ạ Quá khó rồi <clears throat> Tầm này chắc là thua còn dài dài Không ăn nổi Khó lắm Tôi chỉ được cái đông thôi chứ còn đánh thì nó gãy cái ngứa mà Rồi tôi up lên 8 mà tôi lại thua này Cay nhở Up lên 8 thua ạ Ui rồi cái thằng Wario Sin nó lên 9 Nó cắt chuối của thằng bụng bự luôn á Ui vãi đái Wario Sin chơi 9 Wario 9 Wario anh em ạ à. Fallen Witcher 2 sao kèm với 4 đỏ Không ăn thua á 4 đỏ 3 Wario Fallen Witcher 2 sao mà vẫn không ăn được cái bộ Wario mới có 6 con ở level 9 á Điêu thật Ảo thế nhở Tại sao lại có thể là như thế được nhở có thể là vì là nó là chín con warrior chín con warrior thì giáp nó quá to Nhưng mà Có cái điều là chín con warrior nhưng mà thực ra mới chỉ kích hoạt được có 6 thôi Kể cả là có 9 con nhưng mà kích hoạt 6 warrior mà nó ăn được cả cái bộ bốn đỏ mà kẹp full lần nữa full lần thì nó đánh xuyên giáp rồi thì nó ngại gì đâu nhở Ảo thật đấy Con game có rất nhiều những cái điều khó hiểu <laughs> Tôi thực ra thì chơi con game này nó cũng gọi là lâu rồi nhưng mà cũng có rất nhiều những cái thứ mà tôi không thể giải thích được ở trong cái con game này đấy ví dụ như là cái con game củ kẹc này bây giờ là nó đã lên tới 90 đôi rồi mà anh em nhìn này mày cũng cay thế nhở? đùa thật đấy như mảm luôn thế thôi lại phải giải tán bớt mấy cái con này đi vậy như mảm luôn anh em ạ thật là như thế luôn bán cái con này luôn Skybreaker thôi giải quyết được cái gì đâu Hết slot rồi anh em ơi bốn đỏ vào Cáu thật đấy Đấy sao không lên được hai sao lại cứ phải bán đi Cay không anh em Cay vậy đài Như này ngon hơn không Như này ngon hơn đấy nhở Thêm được hai con Thêm được một con Nhưng mà bỏ cái cọc đi Đam bé hơn Goblin ăn được không? Chắc là ăn được Cày quá anh em ơi Cái trận này không có con nào lên hai sao cho tôi ấy Tôi chỉ chỉ chỉ ra được cái con ờ, thị vệ tôi đã bán đi rồi Sau đó là đến con Sky tôi cũng đã bán đi Hết Cáu thật sự Thọt bao tiền luôn Đã thọt tiền rồi Mà lại còn không lên được hai sao Lại phải bán đi Đấy lại ôm một thời gian rất lâu Sau đó bán đi Mất quá nhiều thứ Warrior Sin nó vẫn chưa đủ 9 con Assassin Càng ái Eco xong rồi là comeback up 9 xả hết tiền Cắt được cái chuỗi Nhưng mà vẫn chưa ra được 9 À 9, 9, 9, 9 con Warrior Sorry anh em Chưa ra 9 con Warrior thì vẫn chưa thua Phải ra 9 Warrior cơ Ủ, thời to này Saman à Chơi Saman Shadow rồi chơi Saman Gấu Saman lên được hai sao rồi Thiếu một con nữa đó Thiếu một con Saman nữa thôi là kích hệ được Nhưng mà chắc là là, là cũng không kích hệ vội Bởi vì là đồ game này cái con gấu hai sao này nó gánh lắm Gấu đá hai sao này nó khỏe lắm anh em ạ Ok Khỏe với chúng tôi nhưng mà tôi vẫn đang gọi là, là, là đang bị đuối đấy Đang bị đuối so với một cái vài người ở trên bàn cờ Đang là có cái con hai con mèo nó gánh cho hai con mèo nó gánh cho rất nhiều đam luôn hai con mèo và hai con heo ấy nó gánh đấy còn tầm này mà sau ra 21 thì cái bộ này nó bắt đầu là nó sẽ bị đẩy đấy đẩy rất nhiều máu luôn đấy nhá bởi vì hai con mèo bây giờ nó là sau ra 21 ấy nó gọi là đam là mũi rồi Mũi cắn inox rồi anh em ạ Không biết là tôi sẽ phải ôm hai con mèo này đến bao giờ đây Cáu nhờ và tôi cũng đéo hiểu sao mà tôi yếu và vẫn có thằng nó sang soi tôi là thế đéo nào Đùa Bài thì rõ là yếu Có cái gì đâu mà sang soi bạn ơi Ui thì chết rồi không có ma lăng rồi Sai lầm rồi Vừa lấy không lấy cái ma lăng bây giờ sai lầm rồi đây này <clears throat> Lấy có viên ma lăng rồi tôi ghép cái giáp xoay anh em ạ Bây giờ làm làm làm thế nào để có viên ma lăng Xin một viên ma lăng kiếm cái bờ linh thôi nhở Hy vọng là sẽ có Không có thì chắc ờ, bài này coi như sùng hố Chỉ gót thì không có ma lăng là sùng hố Với cả cái trận này quá đen Toàn cặp không lên được hai sao Bây giờ cũng đang vướng phải cái tình trạng là bây giờ là bài này nó bị đuối rồi Rất đuối rồi đấy Tầm này 21 rồi anh em ạ Ủa cái gì đấy Thằng này ra con kiếm hồn rồi này Ở 8 luôn ra là kiếm hồn Ui phải đái quá bạn ơi Thôi xong rồi anh em nhìn này anh em thấy không Đấy nó gọi là đánh giá cái sức mạnh đội hình đấy Thì tôi đánh giá cái sức mạnh đội hình của bài tôi là nó rất chuẩn luôn Đến cái tầm round 21 này thì bài này là toang rồi Trong cái trước đấy anh em thấy là vẫn có thể ăn được đúng không Vẫn có thể đẩy được một vài nhà nhưng mà đấy nó là giai đoạn thôi cái giai đoạn mà có thể ăn được thì nó đã qua Bây giờ đến cái giai đoạn mà cái bộ này nó bắt đầu yếu rồi Bây giờ nó phải là bốn gót anh em ạ bốn gót kết hợp với bốn đỏ một co Nhưng mà phải hai sao Vấn đề là phải hai sao Tôi dừng lại ở 8 rồi drone đây anh em Này là không lên 9 được rồi bốn gót bốn đỏ level 8 6 đỏ hai gót ở level 9 Kẹp một co Rồi cái form bài sách giáo khoa này cho nó chuẩn thôi anh em Nhưng mà bây giờ phải lấy hai sao đã phải roll để lên hai sao đã Tầm này đốt máu thôi Bây giờ gặp thằng nào cũng chết thôi mà Bây giờ chỉ hy vọng là nó không mất quá nhiều máu Ui thằng này to này Thằng này là to này May quá anh em ơi May quá mãi con đâu của nó mới tung được trưởng Nhưng mà cũng mất nhiều máu ấy chứ 10 máu Càng đấy Rồi roll ở 8 anh em nhá Vớ vẩn không lên được chín đâu Có khi là bỏ con God of War Nhỉ God of War bỏ đi Coi như là đánh ở 9 là là, là, là đỏ đi Chơi bộ đỏ ở level 9 đi Nhá 6 đỏ hai God ở level 9 khỏi cần God of War luôn Chứ ờ, không qua chúng ta sẽ không qua cái giai đoạn là là, là 8 con nữa là nếu mà chơi 8 con thì nó sẽ là bốn đỏ kết hợp với bốn gót đấy Nhưng mà thôi Tôi roll đủ 6 đỏ một cái là tôi lên 9 luôn anh em nhá sáu đỏ kết hợp với hai gót và một co đây này ui ui cái thằng này to to ờ, vãi cứt luôn <clears throat> đấy đến cái giai đoạn mà bọn này nó bắt đầu nó form được đủ bộ to rồi nó khỏe rồi thì làm sao mà tôi có thể thắng đây tôi tôi, tôi chỉ mong mất ít máu thôi chứ còn tôi mong gì thắng chiến thắng đâu chiến thắng ở trong những cái giây phút như này nó là điều không tưởng anh em nhá đầu game cứ tưởng ngon xong cuối cùng đâu phải ngon Bây giờ máu nó đang tụt nhanh lắm Tầm này tụt vớ vẩn là, là, là nó đẩy khét lắm anh em ạ Đây rồi, ui rồi ôi anh em ơi Vào việc Cút Vào việc luôn anh em ơi Chưa Con này ra này Ok Bây giờ chúng ta sẽ xếp về cọc ở đây Con này vào này dồn đồ cho nó rồi tạm thời thế này đã anh em ạ tạm thời thế đã ui rồi anh em ơi cái round này tôi dự đoán nó rơi vào tầm khoảng 20 máu là ít 65 máu trừ 20 máu 45 máu đấy cứ mỗi round 20 máu thôi anh em ạ thôi xong rồi anh em thấy chưa quang lắm không nhanh là chết đấy chết coi như bất đắc kỳ tử luôn 14 máu hay quá mày Chết nhanh lắm đấy anh em ạ Thôi tôi cũng phải sáu đỏ vào thôi anh em ơi sáu đỏ dần Rồi đó hay 25 26 là sáu đỏ luôn Và 26 là sáu đỏ luôn Mà cái con này không biết có ăn được quái không nhỉ Tôi chưa thử đánh cái con này bao giờ Đây là cái trận đầu tiên mà tôi chơi con co là con Death Prophet đấy Không biết là có ăn nổi không <laughs> Có liều quá không nhở Đánh này hơi liều ấy Thứ nhất là là, là, là là cái con này đam có vẻ hơi đuối Tôi nhìn cái quả bit mà mà gặp cái con Death Prophet này vừa nãy là tôi biết rồi Chả thấy đam đâu luôn Chưa kịp tung trưởng thì đã coi như là bay màu Sợ ở sự Ăn nổi không? Đam bé nhờ anh em nhở không biết là đam bé là, là là vì làm sao mà mà nó lại yếu đến như thế. Tôi phải nhìn cho nó kỹ ờ, xem là cái trưởng của con này nó cơ chế của nó thế nào được. Phải nhìn thật kỹ. Round sau chúng ta sẽ xem lại một lần nữa cơ chế của cái con, con Death Prophet này. Mùa mới tôi chơi cũng không nhiều anh em ạ, nên tôi cũng chưa biết được. Hình như là cái con Death Prophet này này cái trưởng của nó cái lý do mà tại làm sao mà nó không mạnh được bằng cái con tướng ngày xưa thì tôi đang nghi là có thể là do cái tốc độ của cái quả cầu nó bay khá chậm nó bay khá chậm so với ngày trước không biết có phải không Đấy, các anh em nào mà thông thạo meta và đã coi như trải qua khoảng hai ba trăm trận ở trong cái meta mới lên được queen rồi thì anh em có thể chia sẻ nhá còn tôi thì đấy anh em biết là tôi cũng mới chơi đó <laughs> Vẫn còn lang thang ở lúc rồi Nên là không biết tình hình là như nào đây Thấy có vẻ như cái con này nó trưởng nó cũng hình hình thái của nó Hình thái bay bay bay bay như cái quả cầu bay bay ờ, khá giống Khá giống với cả cái con tướng cũ Nhưng mà lý do mà tại làm sao mà, mà, mà, mà, mà nó yếu thế nào Hay cái quả cầu nó bay chậm hay là nó chỉ bay thôi chứ nó không gây đam Nó chỉ gọi là bay cho nó đẹp thôi gặp cái bọn warrior này mà gây đam vật lý thì khác gì gãi đâu đúng không anh em có phải không có phải là gãi không chưa hiểu cơ chế lắm chưa hiểu cơ chế mà trông cũng có vẻ mạnh đấy chứ nhở ơ ơ ơ ơ ui giời ơi anh em ơi tưởng là yếu nhưng mà cũng, cũng, cũng, cũng, cũng khá là mạnh đấy chứ không phải yếu không phải yếu ơ nhưng mà mạnh thì mạnh ở cái chỗ nào nhở mạnh như thế nào nhở cũng chưa hiểu cơ chế lắm mà hay là ờ, trận trận mạnh trận yếu <laughs> một con tướng mà nó khá là bất ổn định ừ. rớt ui nếu mà rớt thì, thì, thì lên 10 luôn ra rớt thì chơi 10 luôn ừ. cái con Death Prophet này tôi xem rồi Cái trưởng của nó cooldown cũng khá lâu 15 giây anh em ạ Chính vì thế là khi mà nó giảm nó không được nhiều giảm nó không bắn được liên tục như kiểu con như con 8 giây thường những cái con mà trưởng 8 giây là những cái con nó tiêu chuẩn cho bộ gót như là người nước này hay là con uh, thunder spirit đấy là những cái con mà 8 giây tung trưởng nó gọi là tiêu chuẩn để bắn trưởng rồi và con này nó lên tận 15 giây gần gấp đôi gần gấp đôi so với bình thường à, trưởng này thực ra tung tôi thấy nó cũng gây đam nó cũng không được nhiều lắm ấy, em ạ đam lượng đam nó không lớn Ờ, mức độ dồn đam này nó khá là từ từ giống như kiểu cái cái cái cái khả năng gây đam của con Dash Grid ấy tức là nó rất là từ từ à, tôi nghĩ ban đầu là cái con này nó cũng sẽ như thế rồi nên là tôi đã lấy rất nhiều cái đồ tăng của nó đấy lấy rất nhiều cái đồ tăng để có thể là gia tăng cái lượng chống chịu trong combat khiến cho con này nó nhây ở trong combat nhiều hơn sống lâu hơn gây được nhiều trưởng hơn bởi vì cái lượng đam của nó gây ra nó không sốc đam mà nó gây rất từ từ đấy mặc dù là tính đến đến đến cái việc là hết round đấu thì là cũng có thể gây được đến 90.000 đam thôi chứ nhưng mà nó rất lâu Đấy, anh em thấy là đánh đến tận là cái thời gian trận đấu nó chỉ còn có khoảng là 12 giây 10 giây nữa thôi tức là cái thời gian mà gây đam nó lên tới là kéo tới tận 50 giây một cái quãng thời gian rất lâu cho một cái uh, con tướng một con tướng này à, này thì nó chắc là con này nó là vua lì đòn tướng nhây anh em ạ tướng nhây chứ không phải là tướng uh, tướng gây đam ừ. trông có vẻ khá đuổi mà nhất là gặp những cái thằng như là thằng warrior ấy vừa nãy tôi để ý rồi anh em ạ gây đam chậm lắm mấy con warrior giáp vào to mà cái quả cầu này hình như là nó đánh là nó đánh là tính là đánh tay vật lý đấy là đánh tay vật lý đánh tay như thế này thì không ăn thua đánh vào giáp warrior cảm giác đánh không mất máu đây gặp lại warrior này xem lại nhá cảm giác của đánh chậm lắm anh em ạ mà cái Warrior này là không phải Warrior này ờ, vẫn là chưa là phải là 9 con không? À đâu, nó 9 con rồi. 9 Warrior rồi. Mạnh quá. Thế thì không ăn thua rồi anh em ạ. chồng cả. Đấy anh em thấy không? Cái lần này là nó bớ được vào cái con ờ, con con ma của tôi. Đấy, nó để cái con ờ, con con người nước ấy. Aquaman nó để trước mặt con con ma nó đẩy cho. U uh, 16 máu anh em ạ, còn 35 máu. Sắp đi rồi đấy, sắp đi rồi đấy game. Có lẽ tôi sẽ lên 10. Lên 10 rồi anh em ạ bây giờ mới ở đây là mới có bốn con bốn con ma bây giờ roll chưa chắc đã lên được ba sao và ba sao tôi nghĩ là vẫn vẫn yếu ấy thôi lên 10 kẹp con rớt vào anh em ạ tôi tôi nghĩ là, là, là cần phải giảm cái cooldown của cái trưởng này nó có thể là tung được trưởng liên tục đấy con này nó chỉ tung trưởng 5 giây thôi trong vòng 5 giây thôi mà mà mà uh, nó tận 15 giây cooldown đấy khi mà chúng ta giảm ít nhất là phải là 50 phần trăm để cái số ờ, số số cooldown nó khoảng 8 giây Đấy, 60% thì nó rơi vào khoảng 7 giây Thì vẫn còn hai giây là không làm gì cả Tức là cái cooldown của con này ở level 2 ấy Là cũng rất là yếu Đấy đi rồi này Go cho mấy cái nó mất gần hết máu rồi Đuối quá nhở Ơ nhưng mà trâu phết đó chứ Không được anh em ơi Đấy yếu mà Ui yếu quá anh em ơi Mẹ đu ra đầy nhiều thế 17 máu Xong rồi ờ, tôi kẹp bốn góc vào rồi đấy anh em Có hai sao mà vẫn không ăn thua nha anh em nhá Anh em đừng chơi Tôi chơi ví dụ anh em thôi Chứ con này đừng chơi anh em ạ Anh em bây giờ tôi chỉ cần thay một cái con ba tiền khác để tôi lấy ví dụ phát là anh em thay hiểu vấn đề ngay Thay con uh, Death Prophet này nhá Anh em thay cái con này bằng cái con Thunder Spirit Anh em hiểu ra vấn đề ngay Cũng là ba tiền đúng không? Cũng là ba đô Cũng là hai sao nhưng mà nó khác bọt Nó khác nhiều lắm anh em ạ à. Nhìn đây là biết rồi Cái con này tuổi tôm Bây giờ tôi tính điểm nhá Cái con uh, Thunder Spirit ờ, tôi cho khoảng uh, Xem nào 10 điểm thì không không không được 10 Nhưng mà tôi cho khoảng 8 điểm đi 8 điểm về cái sức mạnh của nó đi Kẹp vào trong cái bộ đỏ này thì chắc là Sức mạnh của nó rơi vào tầm khoảng 8 điểm Clear rất nhanh Gặp biết thì không sợ Đấy, Nhưng mà cho con này vào chắc tôi nghĩ là 3 3 điểm 3 <laughs> điểm là hợp lý anh em ạ thế còn anh em thì anh em chấm mấy điểm thì anh em có thể để dưới comment nhá xem là con này mà kẹp gót vào thì tính là mấy điểm con con nói về đồ nhá tôi nói luôn là đồ trận này quá đẹp luôn rồi đây chén thánh chén thánh này toàn đồ chống chịu ngon thôi anh em ạ toàn đồ chống chịu ngon thôi nhưng mà không ăn thua đam quá bé đam quá bé để có thể làm được cái gì thật đây ui mày quá anh em ơi có cái con con omen nó còn gánh cho đấy omen này nó sẽ có đam đây nhá anh em nhá Hút máu cuối luôn nhá Tức là rất nhiều cái đồ chống chịu đây Có huyết trượng rồi Tăng đam rồi Đấy mà đam này yếu lắm anh em ạ Đam này không có thua Đam này tôi thấy yếu lắm Mà ngày trước hình như là cái con tướng ấy Nó có hiệu ứng của đồ Đấy, ghép chém lan vào, ghép búa xét vào là khi mà cái, những cái quả cầu nó nó đánh là nó gây ra những cái hiệu ứng chém lan, những cái hiệu ứng búa xét, những cái hiệu ứng trừ giáp của đồ Đấy, chống hồi máu của đồ Và bây giờ tôi có kép cái gậy gai này thì nó cũng sẽ không có chống hồi máu đâu Nó chỉ là dựa vào những cái cú đánh tay để chống hồi máu thôi anh em ạ Đuối lắm Anh em nhìn này, đuối quá, không ăn thua rồi Này, đánh đánh đánh đánh kiểu này vớ vẩn về top 5, top 6 ấy U uh, Top 3 Ừ, được đấy Top 4, top 4, top 4, top 4 Ui, top 4 nhưng mà liệu rằng có có có được top, top 3 không? Chứ top 4 thì nó lại sida quá Ảo thật Sợ thật sự đấy Cho cái búa xét vào xem có khác biệt không nhá anh em nhá Này sợ quá rồi Máu tụt thấp lắm rồi đấy anh em ạ Mà tôi vẫn đánh liều một phen Bởi vì thực ra tôi có bet omen là một Thứ hai là gì Là tôi đã form được cái đội hình sáu đỏ Và bây giờ hiện tại cái lượng máu của tôi nó đang nhỏ hơn 10 máu Tức là chúng ta đã đạt được cái giới hạn của sức mạnh rồi đấy anh em Mẹ <laughs> giới hạn sức mạnh rồi đấy Đừng có thua nhá Ảo vừa thôi Ảo ảo ảo này Ảo tung chảo luôn Gặp cái bọn warrior này đam lấy đâu ra đấy Khổ quá đi mất thôi Ui ừ, Đam đến từ con rớt anh em ạ Đam đến từ con rớt Ơ nhưng mà sao tôi nhìn thấy con con con con con con Grand Herat mới là cái con gây đam nhiều nhất từ kia <laughs> Grand Herat mới là con gây đam nhiều nhất ạ Ảo thật sự đấy mãi về sau cái con con con con con uh, con uh, Death Prophet nó mới là con gây đam đánh mãi nó mới lên được đam anh em ạ. Còn trước đấy là con uh, Grand Herat không đồ, không có đồ mà nó còn gây đam nó còn nhiều hơn là cái con Death Prophet. Con này xứng đáng là là vào cho vào trong danh sách ban nha anh em nhá. Của cái bộ đỏ nha anh em nhá. <laughs> không chơi được rồi, con này yếu lắm anh em ạ. Không chơi được. Anh em mà chơi gót đỏ thì anh em lé con này ra hộ tôi Đấy, còn nếu mà anh em nào vẫn khăng khăng là cái con này khỏe thì anh em có thể là anh em cứ chừa đi nhá <laughs> Còn tôi thì tôi chừa rồi, tôi chừa rồi anh em ạ Tôi chừa rồi, anh em uh, Quang Minh Trần anh em cho tôi cái bộ này <laughs> Sida quá Sida quá, anh em bảo tôi dồn đồ với con này Tôi chưa biết là dồn cho con này nó đánh kiểu gì đây Con này bây giờ đam không gây được đam anh em ạ Con này tôi tôi không không đánh giá cao rồi Chắc chắn là nếu mà tính trên thang điểm là thang điểm 10 thì tôi chỉ đánh giá là 3 điểm thôi Không, Tôi nghĩ là ba điểm là quá sông xanh một điểm rưỡi anh em nhá Mẹ Trông si ra vãi cả đáy ạ Đấy lại còn chưa kể là ăn Doom thì là ăn cứt rồi Không được rồi không được rồi anh em ơi Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Ui rồi ôi anh em ơi không phải Con này nó có một cái kiểu đấy chính là khi mà chúng ta chửi nó thì nó lại, lại, lại mạnh anh em ạ Khả năng là như thế tôi cũng không hiểu lý do là làm sao luôn Lý do tại làm sao thế nhở Khó hiểu quá anh em ơi Vừa chửi phát Chửi câu trước câu sau là tự nhiên lại ăn được luôn Ui nhưng mà thằng này to quá anh em ạ Thằng này Secret Lancer 2 sao Berserker 2 sao Rồi cả kiếm hồn 2 sao Ui Căng vậy Thêm được cái con Swordman 3 sao nữa Doom cũng hai full 2 sao rồi full 2 sao rồi To ờ, quá nhở Gặp đúng cái thằng counter anh em ạ Tôi chơi đam vật lý mà lại gặp đúng cái thằng giáp to Thế mới cay đấy Mẹ ơi nhìn cái đồ của nó kìa Kiếm hồn 2 sao full đồ Kiếm hồn 2 sao đồ to quá anh em ạ Mà có một cái vấn đề là như thế này này Cái con kiếm hồn này này Nó kẹp vào trong cái bộ 9 warrior Nó cũng sẽ được hưởng cái giáp của 9 warrior Giáp nó rất to anh em ạ Giáp nó to lắm Đam to, giáp to, chém rất mạnh Không ổn rồi, không ổn rồi Ơ, ơ, ơ, ơ, ơ Ơ, ơ, ui rồi anh em ơi Hàng phách ăn được hàng riêu luôn này ảo thật đấy cái bóng của của con kiếm hồn nó, nó ra nhờ đến cái con heo nó gọi ra một cái con kiếm hồn phách con kiếm hồn phách nó đấm chết con kiếm hồn <laughs> kiếm hồn phun đồ <laughs> tôi cũng chả hiểu làm sao luôn đấy cái trò này nhiều khi nó cũng khó giải thích lắm anh em ạ tôi đến bây giờ tôi vẫn có những cái thứ mà tôi không thể giải thích nổi hiện tượng kỳ bí ở trong game giờ x file <laughs> mà ảo thật đấy trong cái ngày sinh nhật của anh em ờ, quang minh trần uh, có rất nhiều những cái điều kỳ bí ờ, <laughs> nó có trong một con game từ đầu game đến giờ rất nhiều những cái thứ mà nó rất là là, là ảo ma calada rồi rất là ú dề luôn đấy mà tôi đã cũng phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng ở trong một cái uh, cái cái clip mà chúc mừng sinh nhật anh em Quang Minh Trần. Đấy là anh em thấy không? Tôi còn chưa nói đến tôi quên mất là tôi chưa nói đến là cái bàn cờ anh em thấy có cái sự thay đổi từ cái bàn cờ. Bởi vì là sinh nhật anh em Quang Minh Trần thì nó gần với cái ngày Noel nên là tôi thay cái bàn cờ này cho nó có cái không khí. Đấy, cái không khí của Noel, không khí của ngày sinh nhật khi có những cái món quà ở trong này rất là lung linh, rất là huyền ảo, ấm áp. Rồi. Rồi được rồi, tôi sẽ chọn cái hút máu cuối. Rồi. Hết tiền Ron Prophet 3 nhá anh em nhá. Rockfest 3 sao 3 sao bạn ơi 3 sao bạn ơi Từ nào xem nào Bán cái này đi 3 sao Ui đây rồi một con nữa Ui rồi được rồi một con nữa một con nữa một con nữa ok một con nữa ra đi <laughs> bảo rồi tôi tôi tôi tôi, tôi cáu lên một tí là nó sẽ ra ngay đấy anh em thấy không dỗi cái ra luôn ạ à. <laughs> ui ui nhưng mà anh em ơi con này nó lên ba sao thì nó có bị đua không nhở một mình nó ba sao ba đô ba sao Tu trưởng rồi anh em ơi hay quá anh em ạ Mày thế Ôi rồi ôi nhưng mà anh em ơi bây giờ thì làm thế nào Bị Doom rồi này Ui có 8 máu có đi không Trời ơi áp con này lên 3 sao thì lại bị Doom anh em ạ à. Ui rồi ôi đi luôn Không cho người ta cái cơ hội à Mà làm đéo cơ hội Trời ạ à, vào cái bị Doom à Con này đúng là bố tổ của Sia luôn Đừng bao giờ chơi con này Blacklist luôn Rất nó nhiều Anh em ạ à, Cay thật Cái con này lên 3 sao thì nó chỉ tổ bị Doom thôi chứ <laughs> Nó chả có cái tác dụng gì anh em ạ à. Gây đam thì gây đam chậm Đấy Bảo xòe quạt một phát là chết hết Xong rồi chỉ còn một mình thì cũng ăn Doom thì cũng ok đấy Nhưng mà đây ờ, bắn đã, đã làm gì mà đã giết được con nào đâu Chưa gì đã bị Doom rồi Anh em thấy không Đúng là một con tường phế vật ở trong bộ gót Không nên chơi anh em nhá Chúng ta tìm cách kết hợp với cái bộ khác thôi clip này coi như cái clip mà tôi trượt bạch cho anh em đấy và cũng là tôi uh, làm cái video clip này đấy để cho anh em uh, quang minh trần có cái niềm vui